Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Văn Hưng Realside à, Nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn à, đăng ký một tài khoản Brave Và mình à, liên kết với ví Uphot à, Tiếp đó là mình sẽ à, liên kết với tài khoản Twitter để lấy link rep giới thiệu Cuối cùng là về chính sách trả thưởng Ok, giờ mình bắt đầu luôn um, Đầu tiên á là mình đăng ký một tài khoản thì à, các bạn đăng ký tài khoản các bạn đăng nhập vào cái um, rồi bắt đầu ha các bạn vào đường link publisher basic extension token org đó các, các bạn đăng nhập vào sau đó các bạn bấm sign up rồi các bạn nhập địa chỉ email của mình vào của mình ở trong trường hợp này là support.vhra.gmail.com rồi đồng ý với điều kiện điều khoản rồi bấm tạo tài khoản rồi sau khi mình bấm ừ, tạo tài khoản xong á rồi bây giờ mình dịch cho các bạn coi cái này ha đó ở đây nó nói là chào mừng bạn đến với bữa tiệc rồi à, Hoàn tất việc thiết lập tài khoản người sáng tạo bằng cách nhấp vào liên kết đăng nhập an toàn trong email của chúng tôi vừa gửi. Đó, nếu mà không thấy thì vào trong thùng thư rác để kiểm tra. Rồi, ok chưa? bây giờ mình à, vào mail nè vào mail để à, xác nhận đăng ký tài khoản Play đó mình có một cái đường link xác nhận cái ví Play nó verify your Play reward email đấy đó mình dịch cho các bạn rồi cái này nó không dịch được ha nó không dịch được rồi mình dịch lại lần nữa coi thử rồi cũng không được luôn rồi mình bấm vào luôn rồi thì à, này mình dịch cho các bạn nè <clears throat> cũng được dịch cũng được thôi thì đây nó nó có cái nút màu xanh á <clears throat> nó kêu là bấm vào cái à, xác nhận à, địa chỉ email dưới đây để tạo tài khoản của bạn nó mình bấm vào rồi ở đây à, nó nói là bây giờ mình tạo một cái tên tạo một cái tên tài khoản cho mình thì mình ghi là Nguyễn Văn Hưng rồi bấm vào tích màu xanh xong rồi bấm đăng ký rồi chờ loát chút thôi thì ở đây nó nó có hỏi mình là có thiết lập mà xác thực hai lớp không thì mình à, bỏ qua mình à, chưa chưa xác thực ha rồi bây giờ nó nói là chào mừng bạn đến với cái ví free reward đó thì đây là cái ví mà mặc định luôn nó cài sẵn luôn ở trong à, à trong cái cái à, trình duyệt Brave của mình thì ở đây nó nói này đầu tiên á, để bắt đầu kiếm tiền thông qua phần thưởng à, Brave á, thì mình một đó là thêm các trang web hoặc là kênh đó thứ hai là kết nối với dịch vụ ví đó, ở đây là trường hợp này là ví Gemini hoặc là ví Uphold thì bây giờ mình à, bắt đầu làm luôn ha đầu tiên đó, là mình à, kết nối với ví Uphold tại vì mình có sẵn cái tài khoản ví Uphold rồi cho nên mình sẽ à, kết nối với ví Uphold ha đó mình à, liên kết với ví Uphold rồi chờ nó lót một chút xíu cái này là mình à, rồi nhà mình dịch cho các bạn nè nhà mình bấm vào ủy quyền ủy quyền phí upload cho Ray rồi thì um, hệ thống sẽ gửi cho mình về một cái mã 6 số à, về số điện thoại mà mình đã từng đăng ký uphot cái ví uphot này bây giờ mình nhập vào rồi sau đó mình nhập vào xong cái sau đó mình bấm cần phim đó thì đây là cái à, giao diện à, màn hình rồi à, ở đây nó yêu cầu mình nhé là mình à, xác nhận rằng là mình muốn nhận cái loại tiền nào khi mà Play trả về ví upload cho mình thì trong trường hợp này á là mình à, chọn à, mình chọn đồng bát nha các bạn nó rất nhiều loại à, tiền khác nhau các loại tiền cryptocurrency khác nhau nó tiền đô nè tiền đô nè tiền đô quét DC nè quét DT nè đó rất là nhiều đó. các loại tiền điện tử luôn đó các bạn các loại tiền điện tử thông dụng đó, đó thấy chưa rồi trong trường hợp này mình giả sử rằng là mình chọn loại tiền mình muốn nhận là tiền đô thử thì trên đây nó ghi này là mình lựa chọn bất cứ cái đồng tiền nào mà khác cái đồng tiền bát á, thì nó sẽ à, tính phí chuyển đổi cho mình đấy lựa chọn loại tiền tệ khác bát thì sàn giao dịch này sẽ tính phí à, tính cái phí chuyển đổi Đó, khi mà mình à, đặt cọc đó, ờ, thấy chưa nào ừ, bây giờ mình à, muốn à, tìm một loại đồng tiền nào đó mà đỡ tốn chi phí khi giao dịch á tìm thử à, giờ mình muốn chọn lại à, Đồng Bát mình dịch lại để tìm xem Đồng Bát ở đâu xong mình bấm vào nè thì um, không biết chắc đây có phải là đồng mát hay không nên là bây giờ mình tắt cái tính năng dịch để, để kiểm tra lại không phải đồng mát rồi chọn lại đồng mát rồi chọn đồng mát sau đó bấm lưu rồi thì trên đây á nó có nói với mình nè là cái uh, cái số dư tối thiểu để uh, Ray chi trả cho mình là 5 bát và họ trả rất đều các bạn họ trả vào mùng 8 hàng tháng nếu như số dư à, số dư ở trong ví tối thiểu là 5 bát rồi nhầm dịch cho các bạn xem này nó nói nè rồi bây giờ mình à, liên kết nó với à, chuyển qua phần 2 là mình liên kết với tài khoản Twitter để mình lấy cái link rep em đi giới thiệu cho bạn bè và mọi người ha đầu tiên á mình à, đăng nhập vào cái tài khoản Twitter của mình đó đây là cái tài khoản Twitter của mình mình dịch cho các bạn nó dễ nè ở bên uh, à, Brave này á là cái cái uh, cái Google dịch của nó hơi cùi bắp hơn so với uh, Chrome Chrome là mình dịch từ đầu tới cuối được còn cái này là tới đoạn nào mình dịch tới đoạn đó thôi đó. <clears throat> nên nó hơi bất tiện chút xíu rồi bây giờ mình à, đăng nhập vào rồi đây là cái giao diện à, khi mà đây là một cái giao diện của cái à, cái à, khi mà mình đăng nhập vào trong uh, trình duyệt Ray ha đó ở trong trường hợp này là mình chưa có người nào tải xuống cái trình duyệt Ray này và chưa có cài đặt cũng chưa có ai xác nhận luôn và cái đây là cái uh, tài khoản Ray mình liên kết với Twitter đó đây là cái đường link cái đường link giới thiệu các bạn các bạn copy cái đường link này sao chép cái đường link này đem đi giới thiệu cho mọi người mọi người tải về cài đặt và sử dụng ha Nó sao chép ví dụ vậy mình sẽ copy đường link này đem đi chia sẻ và bây giờ mình qua phần chính sách trả thưởng của Free đó thì à, khi mà xác minh kênh xong rồi thì mình chia sẻ cho người ta người ta tải xuống thì khi mà các bạn à, chia sẻ cho người khác tải xuống và họ cài đặt rồi họ xác nhận xác nhận ở đây là ý nó là họ sẽ mở trình duyệt lên họ sử dụng họ sử dụng à, trong kể từ khi mà lần đầu tiên đó, à, họ mở thì um, họ tính tổng thời gian lại tối thiểu là 30 ngày thì sẽ được xác nhận và cái số tiền đó sẽ được uh, trả về ví trả về ví um, ví free cho mình đó ở đây á, nó chia ra làm bốn nhóm các à, nước những à, người ở các nước bốn nhóm ở tương ứng với bốn nhóm ở các nước khác nhau và chia trả ví dụ như nhóm thứ nhất là 7,5 đô uhm, chuyển đổi ra mát tương đương đó cái nhóm thứ hai 6,5 đô cái nhóm thứ ba đó cái nhóm thứ ba là 5 đô còn nhóm thứ tư là hai đô đó các bạn nè tất cả các nước ở trong đây nè các bạn à, tham khảo còn tất cả các quốc gia còn lại khi mà họ cài đặt á, thì mình sẽ được một đồng bát thôi khi mà được xác nhận là họ sử dụng tối thiểu 30 ngày nha các bạn nha rồi các khoản thanh toán cho giới thiệu đó đó rồi ok mình à, thấy bài viết này hữu ích thì mình à, bấm là ok rồi uhm. rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi uh, uh, video của mình hãy uh, đăng ký kênh của Hưng để nhận được những video mới nhất về kinh doanh và marketing nhé rồi hẹn gặp lại à, các bạn à, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo và nếu như các bạn à, chưa có tài khoản hoặc là chưa sử dụng trình duyệt Play thì các bạn thử à, tải trình duyệt này về xài thử nó rất là nhanh các bạn rồi nó à, có thể chặn quảng cáo và chặn các cái trình theo dõi của bên thứ ba và ngoài ra là nó giúp mình kiếm được rất là nhiều tiền nó ví dụ có rất là nhiều bạn mà có thể rút tiền từ ờ, Play này lên đến hàng trăm triệu mỗi tháng thì các bạn có thể à, tìm hiểu thêm trong cái video về mình à, chia sẻ cách rút tiền của à, Nguyễn Tùng Sơn thì bạn là một chuyên gia về marketing và bạn ấy đã rút được rất là nhiều tiền từ hàng tháng rồi nếu như các bạn thấy hay hãy like share comment hoặc đăng ký kênh của Hưng để nhận được những video mới nhất nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. À, bye bye và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.